đón chào hai em Võ Hoàng và Phương Khanh Hân hạnh chào mừng tất cả quý phụ huynh, các thầy cô và các bạn trong các phòng này Con là Phương Khanh Và con là Võ Hoàng Hôm nay chúng con và các bạn New Kids sẽ biểu diễn những tác phẩm của nhiều thể loại nhạc khác nhau Chương trình Anh Em Đất Talks này là lời chào tạm biệt đối với gia đình, ông bà, thầy cô, bạn bè trước khi con và Phương Khanh đi du học. Anh Em Đất Talks được à, là điểm kết của khoảng thời gian mà chúng con là thời niên khiếu của chúng con ở Việt Nam và cũng là thời gian chúng con được học tập và làm việc ở Neokid. Đây cũng là sự bắt đầu mới cho sự à, một một cái à, những thứ mới hơn ở à, một đất nước mang tên Hoa Kỳ. Bây giờ chúng ta sẽ ôn lại những kỷ niệm đẹp và khó quên uh, với những tác phẩm đã học được suốt thời gian qua.